Chương trình sẽ được chính thức bắt đầu và một giọng hát đầu tiên chúng tôi sẽ được giới thiệu với quý vị một chàng nghệ sĩ rất điển trai, rất đa tài, sở hữu một thân hình sáu múi và một chiều cao lý tưởng. Và đây cũng là một giọng hát rất ngọt ngào, là một trong những ứng viên sáng giá của uh, thần tượng Bolero 2017. Chúng tôi xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng chào đón, cùng lắng nghe tiếng hát của nam ca sĩ người mẫu Hùng Cường qua một sáng tác của nhạc sĩ Hoài Linh, ca khúc được mang tên Cô bé ngày xưa. Xin mời quý vị cùng thưởng thức và xin một tràng tay thật lớn dành cho Hùng Cường. Thưa quý vị. về thăm nhà nhịp chân lối quen xưa đây vẫn cây cầu đá kia mây bụi che già sang ngang một con đò bồng bềnh con nước đưa sương trắng phù sa mờ vài cánh én bơ vơ trên con đường thăm nhà gặp cô chợt nhớ ra cô bé ngày xưa đó chúng nó ở xóm nhà cô bé cô bé ở gần nhà ngăn cách khu vườn thơ lá giờ sinh dáng hoa bé xưa vội qua ưa dỗi khóc hơn hai đứa một tâm hồn tính vui hơn buồn tình hai đứa theo hoa anh nhắc câu chuyện cũ em nỗi niềm mong chờ say mơ một khung trời mẹ hỏi đi nữa thôi thưa với mẹ con sẽ ở nhà đến suốt đời nay về thăm nhà nhịp chân lối quen xưa đây vẫn cây cầu đá kia mấy bụi che già sang ngang một con đò bồng bềnh con nước mưa sương trắng phù sa mờ vài cánh én bơ vơ trên con đường thăm nhà gặp cô gái đi qua da trắng như màu áo môi hé nụ chợt nhớ ra cô bé ngày xưa đó chung ngõ ở xóm nhà cô bé cô bé ở gần nhà ngăn cách khu vườn thơ lá giờ sinh ra hoa bé xưa vội qua ưa dỗi khóc hơn hai đứa một tâm hồn thích vui hơn vui đến suốt đời